phải đẹp mới đăng không đẹp không đăng 상상도 할 수 없는 일이 생겼어 áo đẹp đấy 얘도 이런 đây là đúng kiểu <laughs> bố mẹ vắng nhà con mở tiếng Tôi không thể tin được bà này hơn mình một tuổi nước sôi nước sôi nước sôi đảm đang không ra mỡ hành ăn lẩu phải tay quần cho ngon có vừa đúng không nhi nhi ơi chị sợ là không vừa đâu nhi ạ à? 외롭게 보내는 주말도 너와 나 너와 나 All love one love 이게 사랑인 거야 자꾸만 보고 싶어 나는 fall in love 내게 fall in love không chăm chỉ lắm deadline tới nơi đi học mới phải mang lát đi làm bye bye à, tôi tôi thấy chiếc khóa quần đang mở tại sao lại chăm học quá làm gì để bây giờ ngồi chơi một mình trong khi những bạn lười học lại phải chạy deadline để cho nhìn xem một gương mặt chăm học đằng này này đây này ôi đấy này này có một người bạn nữa đang trong nhà vệ sinh cũng chạy deadline <laughs> chúng ta sẽ không bần mí đấy là ai đâu <laughs> nhưng mà nhưng mà xem hết clip thì sẽ biết hảo lắm mồm này hiền này à, super good wow. ôi cái này mà kho thịt nhá thịt ngon rồi thịt ngon rồi thịt ngon rồi là 3 giờ 30 tối thì con người không cho tôi đi ngủ cứ đòi vào tù 이게 사랑인 거야 자꾸만 기다려줘 나는 fall in love 내게 fall in love 환하게 웃는 네가 Look who I met at the station It's like totally coincidence. It's like, yeah, y o were m e t to meet. destiny. So I don't get lost. I know where I gotta go. I All, all we will get lost together. Yeah. Properly. and somewhere here over there is Aliyah they not allow me to take picture in middle of the street <laughs> oh I love the light here it's yeah cool. it is it's beautiful that is really nice no, it's fine, it's fine. You're good. I never saw you in the class. <laughs> no, <laughs> oh my god! <laughs> no, I'm very high. Chipotle. she said she called Chipotle Chipotle. Everyone makes fun of my English. Woohoo. So, hôm nay mình đang đi với các bạn. Sau sáng ờ, nay tí thì muộn nhưng mà đang đi ăn và đi picnic với các bạn ở công viên. Các bạn ăn đằng trước rồi, mình đi đằng sau để quay phim. Thì mình xấu hổ lắm không quay được trước mặt các bạn. Này các bạn kia. Tôi đã Wow. So nice. Everyone always make joke of me because I'm always recording things like I am finished. I mean, I told her this. I told her that the doctor already people I have a reason to